Nếu có luân hồi, bạn muốn biết kiếp trước của mình không? Trong Phật giáo có một con đường mà ở đó, sau khi chết người ta có thể phán xét rằng sẽ đi vào cõi nào trong sáu cõi luân hồi. Luân hồi là sự sống chết nối tiếp nhau của một chúng sinh do dòng nhân quả diễn tiến một cách liên tục từ kiếp này sang kiếp khác. Do đó, khi nào còn lòng tham sống và gây nghiệp thì sau khi chết, chúng sinh sẽ vẫn còn tái sinh mà nhận lấy quả nghiệp của mình ở kiếp trước. Tất cả chúng sinh đều luân hồi, nhưng kiếp sau sẽ đi vào con đường nào trong lục giới. Bộ kinh tiếng Phạn của Đại sư Huyền Trang sau khi được mang về từ Ấn Độ, sau khi được dịch lại, đã có một chương nói về con đường luân hồi của chúng sinh. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu về sáu cõi luân hồi ngay sau đây. Cõi trời và cõi thần Cõi trời và cõi thần gần như tương tự nhau. Tuổi thọ của chúng sinh nơi cõi trời được tính bằng hải lý. Có thể hiểu nôm na là tuổi thọ bình thường của họ khoảng bằng 15,98 triệu năm. Nếu là chúng sinh ở cõi trời tự tại linh thảo có thể sống đến 2.336 tỷ năm trong thế giới loài người. Tuổi thọ của họ rất lớn và sau khi kết thúc cuộc sống tại cõi trời, họ sẽ được lên thiên đường. So với những cõi khác Cuộc đời của chúng sinh ở cõi trời rất dài và hạnh phúc. Nhưng mặt không tốt ở cõi này là mọi thứ quá tuyệt vời, làm cho chúng sinh nơi đây trở nên kiêu ngạo và bỏ quên việc tu hành giải thoát. Thay vào đó, họ dần sử dụng những phước báo đã tích lũy được từ kiếp trước để hưởng thụ. Vì vậy, khi hết phước, họ sẽ tái sinh vào những cõi thấp hơn. Cõi thần là cõi của những chúng sinh có ít phước báo hơn cõi trời, do họ còn nhiều tị hiềm và nóng nảy môi trường sống và tuổi thọ của họ gần giống cõi trời. Cõi thần cũng có nhiều tầng lớp khác nhau ở mức độ hạnh phúc và quyền năng. Ở những tầng thấp hơn, họ cũng sẽ hiểm ác và gần giống với quỷ dữ. Như Tôn Ngộ Không, lúc còn giữ chức bậc Mã Ôn, vì không được nếm thử đào tiên do bị phân cấp bậc mà thẳng tay phá nát cả vườn đào. Điều này đại diện cho sự nóng nảy và sân si của một số vị thần. Ngoài ra, cả cõi trời và cõi thần vẫn thường xảy ra các cuộc chiến tranh giành các nữ thần. Bởi vì phụ nữ trong hai cõi này đều rất xinh đẹp, họ đã là thần, làm thế nào mà họ vẫn còn có cảm xúc? Kinh Phật lý giải rằng chỉ cần họ chưa thoát ly lục đọa, họ vẫn sẽ có thất tình lục dục. Cõi người Cõi người là cõi của con người chúng ta hiện nay. Việc tái sinh thành con người là một sự kiện hiếm hoi mà Đức Phật đã ví như một con rùa mù trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần. Chúng ta có thể chọn đi theo con đường chánh pháp, làm nhiều việc tốt để có thể tái sinh vào cõi cao hơn trong kiếp sau. Không giống những cõi khác, chỉ đơn thuần là hạnh phúc hay đau khổ. Chúng ta có thể trải qua nhiều trạng thái hỉ nộ ái ố, tùy thuộc vào việc làm và lựa chọn của mình. Tuy nhiên, do độ tuổi thấp, một khi bạn già đi sẽ ngay lập tức được chuyển sinh vào sáu cõi luân hồi. Đó là quy luật sinh, lão, bệnh, tử đơn giản trong cuộc sống của con người chúng ta. Cõi súc sinh Những động vật tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, trên bầu trời, dưới nước hoặc những nơi chúng ta không thể nhìn thấy là sự hiện diện của cõi súc sinh. Ở cõi này, cuộc sống hoàn toàn theo bản năng, không phân biệt tốt xấu hay thiện ác. Tuổi thọ của động vật cũng không nhất định, một số rất ngắn, chỉ trong khoảnh khắc, một số khác lại kéo dài hàng trăm năm nếu tiền kiếp làm những điều xấu xa sẽ đầu thai làm ngựa, bò, gà, vịt, heo, chó, vân vân. Nếu xui xẻo sẽ trở thành thức ăn của những loài khác hoặc ít xấu xa hơn sẽ đầu thai làm sư tử, hổ, báo. Ở cõi này, các loài súc sanh phải chịu đựng năm nỗi khổ. Nỗi khổ ăn thịt lẫn nhau, nỗi khổ do mù si ám chướng, nỗi khổ chịu nóng chịu lạnh, nỗi khổ chịu đói chịu khát, nỗi khổ bị khai thác đẩy đọa. Dù tái sinh thành loài động vật nào cũng là do tiền kiếp. Trong kinh Avatarana, Đức Phật cùng đệ tử của Ngài là Xá Lợi Phất trong lúc đi tảng bộ, nhìn thấy một con chim ưng đang đuổi theo một con chim bồ câu. Chim bồ câu dường như cảm thấy sức mạnh của Đức Phật. Nó bay đến, nấp dưới bóng của Đức Phật, nên chim ưng chẳng dám làm hại. Khi người tiếp tục bước đi, bóng của người rời khỏi chim bồ câu và Ngài Xá Lợi Phất cũng dùng móng mình che chở cho nó. Chim bồ câu lúc này lại lộ vẻ hoảng sợ hãi hùng. Xá lợi Phất liền hỏi Đức Phật vì sao cả hai tam độc đã trừ nhưng chim bồ câu lại lộ rõ thái độ khác nhau như thế. Đức Phật nói rằng xá lợi Phất tuy tam độc đã trừ nhưng tập khí còn chưa hết. Vì thế cái bóng của ông không thể xóa đi sự hoảng loạn của chim bồ câu. Đức Phật hỏi Ngài xá lợi Phất rằng con chim bồ câu này nó đã ở trong sáu cõi luân hồi tái sinh bao nhiêu lần, đã làm bao nhiêu chuyện. Ngài Xá Lợi Phất liền nhập định để quan sát rằng con chim bồ câu này là một hóa thân trong quá khứ, đã trải qua 8 vạn tay kiếp. Trong 8 vạn tay kiếp nữa, nó cũng vẫn là chim bồ câu. Nhưng Ngài lại không thể nhìn thấy khi nào nó được hóa thân làm người. Vậy thời gian làm súc sinh của nó là quá dài. Đức Phật đã thấy tiền kiếp của nó đã phạm phải các tội sát, đạo dâm, vọng nên vẫn bị đoạn làm súc sinh dù đã đầu thai nhiều kiếp. Động vật không có trí thông minh, chúng không thể dựa vào trí tuệ mà hành động để có cơ hội thoát khỏi sầu cõi. Chúng chỉ có thể trả lại những nghiệp báo một cách thụ động để trở về làm người. Cõi ngạ quỷ Những chúng sinh trong cõi ngạ quỷ được biết đến như những con quỷ đói. Chúng cực kỳ đói và khát nhưng hầu như không thể ăn uống và phải chịu đựng nóng lạnh thất thường. Ngay cả ánh trăng mùa hè cũng làm chúng nóng như thiêu đốt. Ánh nắng mặt trời mùa đông vẫn làm chúng cóng lạnh. Chúng vô hình với giác quan của con người, nhưng thỉnh thoảng con người sẽ vẫn nhìn thấy chúng. Trong cõi này có ba loại ác ma. Đầu tiên là ác linh. Đây là loại linh hồn xấu xa, được miêu tả với hình dáng gầy nhưng bụng to. Cuộc sống của chúng bị đảo lộn, bị đói, nhưng rất ít khi có đồ để ăn. Vì vậy chúng phải kiếm ăn quanh năm và không lúc nào thỏa mãn cơn đói của mình. Thứ hai là ma tạng, được miêu tả có tầm vóc lớn nhưng chân tay gầy guộc, rất khó để di chuyển. Cổ họng chúng rất nhỏ, thức ăn thông thường không thể nào ăn được, nên chúng gần như rất đói vì mặc dù tìm thấy thức ăn nhưng không thể nào nuốt được. Thứ ba là ẩn tà. Thức ăn và uống sẽ biến mất ngay khi chúng thấy đồ ăn sẽ biến thành lửa khi nuốt vào. Chúng chỉ có sống vào việc tự ăn cơ thể của chính mình. Những ngôi chùa thường hay cúng thí thực vào buổi chiều chính là đang ban cho chúng thức ăn. Có ít địa ngục, đó là nơi cuối cùng, cũng là nơi đáng sợ nhất trong lục giới luân hồi. Là nơi chúng sinh bị đày đoạn do nghiệp ác trong tiền kiếp chúng sinh nơi đây bị đánh đập, thiêu đốt và đày đọa đến mức độ gần như đã chết. Quỷ sứ sẽ để chúng hồi phục lại và đày đọa tiếp. Người tàn nhẫn, độc ác có thể bị đày đọa ở đây đến hàng tỷ năm mà không có cơ hội để thoát khỏi con đường này. Cho nên, họ sẽ sống khổ chứ không được chết. Cõi địa ngục được chia thành nhiều tầng, trong đó địa ngục thống khổ cùng cực là địa ngục A Tỳ Hiện nay cũng có một số nơi tái hiện lại cảnh tượng ở địa ngục theo mô tả của kinh điển đã ghi chép lại cho mọi người cùng xem. Đó là đặc tính của sáu cõi và trạng thái của chúng sinh. Người ta nói rằng trong bộ kinh tiếng Phạn của Đại sư Huyền Trang sau khi được mang về từ Ấn Độ có một chương nói về tình kiếp. Thông qua hành vi, ngoại hình, tính cách của mỗi người khi nhìn ra được tiền kiếp của họ. Ví dụ, vết thương nghiêm trọng ở miệng do bị quỷ sứ hành hại trong kiếp trước, làm cho giọng bạn khàn như chừng vỡ trong cuộc sống hiện tại. Những hình ảnh lửa cháy, chiến tranh, đói khát trong giấc mơ có thể là những chuyện bạn được chứng kiến từ tiền kiếp. Những người bị mất niềm tin, bị lừa dối bởi người thân và bạn bè đều là do nghiệp đã gây ra từ kiếp trước. Những người ngu ngốc, chậm chạp, thiếu hiểu biết, lười biếng, thích ăn đồ sống, thích kết giao với những kẻ hèn nhát hơn, lánh xa những người trí thức Họ thích ở trong bóng tối, thường hay buồn ngủ, thích khỏa thân, thích to tiếng, thích lừa dối người khác. Thì khi ngủ thường mơ thấy cả người đầy buồn hay mơ thấy mình đang gặm cỏ bên cánh đồng. Phải chăng kiếp trước của họ là từ cõi súc sinh được chuyển sinh đến kiếp này? Những người có tóc vàng và xoăn thường chuyển sinh từ cõi ngạ quỷ. Họ thường xuyên cảm thấy đói, tính nhỏ mọn và hay ghen tị với người khác. Mỗi ngày trong tâm trí họ chỉ có ăn và uống thích nói xấu sau lưng. Họ sống rất tiết kiệm, không muốn chi quá nhiều tiền cho người khác, nhưng lại muốn tiền của người khác là của mình. Họ không thích kết bạn với những người có điều kiện sống tốt hơn mình. Và những người từ cõi thần cực kỳ kiêu ngạo, hay nổi nóng, thích tranh đấu, hẹp hòi và hay ôm hận trong lòng. Hầu hết những người này rất khỏe mạnh và cường tráng. Họ thích tranh luận đúng sai và xem thường người khác. Nhưng do họ có phước lành được tích từ những kiếp trước, nên kiếp này Họ là những người khôn ngoan, rất biết cách chăm sóc bản thân. Những người luân hồi từ cõi tiên lại có những đặc điểm như họ rất đạo đức và ngay thẳng. Họ thích gần gũi với người hiền lành và rất kỳ thị kẻ ác. Họ luôn tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, là những người trung thực, trung thành và đáng tin cậy. Họ thiên về những năng khiếu thiên bẩm như đánh cờ, đàn hát, vẽ tranh. Họ rất trân trọng sự thông tuệ và nhân hậu. Đối xử với người khác cũng rất nhẹ nhàng, và luôn biết ơn người khác đã giúp đỡ mình. Trong công việc, họ luôn vui vẻ, thích quan sát mọi người và luôn tôn trọng những ý kiến đúng đắn. Thích tiếp thu và đạt được những thành tựu từ kinh nghiệm của những người đi trước. Có một con đường khác trong Phật giáo Tây Tạng có thể xác định con đường mà người đã khuất sẽ đến sau khi chết. Khi một người sắp lìa trần, toàn thân họ bắt đầu lạnh dần. Lúc đó, những người có bàn chân nóng sẽ phải đi vào địa ngục những người hay gối nóng sẽ đọa vào cõi súc sinh, người bụng nóng sẽ vào đường ngạ quỷ, người ngực nóng sẽ lại đầu thai làm người, người chán nóng sẽ được vào cõi thần tiên, riêng người đỉnh đầu nóng cho thấy họ đã thoát khỏi lục đạo luân hồi, về cõi vãng sanh cực lạc. Còn bạn, bạn có tin vào câu chuyện luân hồi và thắc mắc về tình kiếp của mình? Nếu thấy video này ý nghĩa, đừng quên chia sẻ video đến bạn bè và người thân của mình Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.